Dạ vâng, xin ờ, kính chào toàn thể anh em trong ờ, Hiệp hội Nhôm kính Việt Nam đã quay ờ, trở lại với kênh video máy nhôm Sinfa chính hãng của em Vũ Minh à, Và như là trong những video lần trước thì em cũng đã giới thiệu cho tất cả quý vị anh chị khách hàng chúng ta về rất nhiều các dòng máy cách nhôm hai đầu như là 05, 06, 07, 08, 09S lưỡi 450 và lưỡi 500 thì quay trở lại với video ngày hôm nay thì em Vũ Minh xin giới thiệu đến tất cả quý vị anh chị khách hàng đó là một à, về một cái dòng máy tiếp theo trong cái à, dây chuyền à, máy sản xuất cửa nhôm sinh pha mà cái con máy này á, thì là con máy cũng không thể thiếu quan trọng chỉ xếp sau con máy cắt nhôm hai đầu thôi đó chính là con máy phay đầu đố thay dao nhanh hàng nhập khẩu thì như quý vị anh chị chúng ta đang quan sát ở trên màn hình đây thì nó đang có là hai dòng nó đang có hai dòng máy phay đầu đố thay dao nhanh và bên em thì toàn bộ đều là hàng nhập khẩu nhé và hai dòng này thì nó cũng có hai loại kẹp bít tông khác nhau anh chị em có thể quan sát là một dòng là kẹp bít tông lớn kẹp đứng từ trên xuống kẹp bàn còn một dòng là kẹp từ hai bên thì à, đối với cái dòng máy à, phay đầu đố thay dao nhanh á, thì khi mà anh chị em chúng ta đi mua thì chúng ta quan tâm chủ yếu cho em là hai cái thứ nhất là hệ thống motor và thứ hai là hệ thống ờ, biết tông dầu trong tủ điện thì khi mà chúng ta đi mua máy phay á chúng ta để ý cho em ấy thì nếu mà cái dòng máy phay mà ba cổ bi nó cao như thế này này mới là chính xác là ba cổ bi nha nó cao lên tới là 7 đến 9 cm đó, cổ bi rất là rất là cao rất là đẹp thì khi mà phay ấy, thì nó sẽ không bị rung lắc và cái độ chuẩn xác của nó rất là cao và thứ hai là anh chị em chúng ta xem trong cái tủ điện ấy là nó có hệ thống bít tông dầu hay không đây đó để em quay cho nó rõ nha đó hệ thống bít tông dầu này khi mà có hệ thống bít tông dầu này thì nó phay sẽ rất là êm tại vì khi mà máy phay nó đẩy đi á là sẽ có hành trình nó đi hết hành trình nó sẽ đi về khi mà có bít tông dầu á, thì cái hành trình này nó rất là mượt nó sẽ hỗ trợ cái quá trình phay không bị cái tình trạng là rung giật khi mà phay như nhiều à, anh chị em chúng ta có đăng trên à, hội nhóm chúng ta hỏi là tại sao máy phay của em là phay khi mà phay đi thì nó giật giật giật giật nó không có mượt đó là vì do máy mình không có biết tông dầu đó, đó. và máy phay bên em thì đang sử dụng là máy phay với công suất là motor là 3 kW ba cổ bi cao 7 cm và có bơm dầu ray đó, có đồng hồ timer để chỉnh luôn cái dòng này là cực kỳ cao cấp nha anh em và một điều nữa khi mà đi mua máy phay á, anh chị em khách hàng chúng ta quan tâm giúp em á, là cái mặt bàn này nha cái mặt bàn này mà dày á, thì nó cái máy nó mới đầm máy và cái khi mà chúng ta kẹp cái phôi nhôm vào á, thì nó mới mới mới nó chắc chắn ở đây em đo thử như này thông thường máy phay trên thị trường á, thì mặt bàn nó rất là bé chỉ như những cái con máy phay thân bé thôi này mặt bàn đem đo trực tiếp này mặt bàn nó chỉ là mặt bàn 20 thôi đó. còn đối với cái dòng mà ờ, máy phay ờ, motor ba cổ bi cao 3 kW thân to này á, thì mặt bàn của nó lên tới là 30 đây và đối với mặt bằng lớn mặt bằng 30 này thì khi mà anh chị em chúng ta làm việc cái chúng ta kẹp cái thanh phô nhôm vào đây này thì cái mặt xúc mặt à, tiếp xúc của nó nó rất là lớn thì đảm bảo cho nó kẹp chắc thanh phô nhôm mà không bị xê dịch đảm bảo cho cái vết phay nó ra là cực kỳ đẹp luôn ở dưới đây là hệ thống các cái cử dao này được để sẵn để chúng ta căn chỉnh dao chúng ta để sẵn ở đây chúng ta phay loại nào thì chúng ta chỉ cần à, thay cái loại dao đó vào ở trên này là đây là hệ thống à, vòi phun dầu làm mát thông minh đây là các cái cử của nó thì vừa rồi em cũng đã vừa giới thiệu à, cũng như là chi tiết cho anh chị em chúng ta cách để chúng ta lựa chọn một chiếc máy phay à, đầu đố thay dao nhanh nhập khẩu sao cho đúng chuẩn và là hàng cao cấp nhất thì nếu mà quý vị anh chị em khách hàng chúng ta còn quan tâm về sản phẩm thì chúng ta hãy nhấn đăng ký kênh và theo dõi kênh thì à, em sẽ ra thêm nhiều video giới thiệu về các dòng sản phẩm như là máy ép góc, máy phay khóa, máy đột nhập, máy hơi và những cái loại máy cắt nhôm hai đầu mới nhất hiện nay. À, một lần nữa thì rất cảm ơn à, quý vị anh chị khách hàng chúng ta đã quan tâm và theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.